tiếng à, mười một đêm. À. Tóm lại là ví dụ bây giờ anh à, 7 giờ anh ba và 6 giờ chiều nay anh từ Yangon lên thì 5 giờ sáng mai là nó lên tới Tàu Chi mà từ à, Tàu Chi đi lên Mandalay nữa. Mình vào rồi. Mình vào đi trước Mandalay thì phải dạ, dạ, dạ chúng con xin chào sư ạ. <laughs> đang đang nói chuyện đi Mandalay sư. Còn kính chào sư. Ông này chắc mấy mấy mấy mấy mấy mấy vị bên úc chắc là phải đi thì thị sĩ xong mới về mới tính được Dạ. Yeah, dạ, yeah. Dạ. Dạ. wow hôm nay sư yeah. có phòng đẹp là sư nè dạ yeah. hôm nay cái phòng uh, giảng pháp của Đúng sư rồi, không cái phòng tủ của tủ của uh, ông uh, phật tử mình đức ông cho à dạ con về nhà đó mà ông cho về dạ. nhà ông cho ông cho ông ông gắn luôn chở cây cũng uh, cả hơn ngàn cây số dạ dạ wow. À. tức là chở từ ờ, từ Quế đó chở từ Quế vào tới ờ, Vĩnh Long gắn ừ. wow. xa dễ sự ừ. yeah. Dạ. Dạ. chở từ Quế vào ừ. tới Vĩnh Long gắn dạ rồi bây giờ dạ, dạ, ờ. dạ, sư xin phép sư cho chờ con chút xíu ạ dạ. rồi khi ông cũng nghe đạo cũng có mấy cái đờn cái đã quá dạ <laughs> vẫn còn mê sư vẫn còn mê vẫn còn mê rồi dạ dạ. nhìn mấy cái nhìn mấy cái đời đó tôi nhớ dân đà nẵng việt nam với sài gòn nên nhìn sài gòn đà nẵng là có nhiều người họ tụng kinh mà họ không có coi chữ họ chỉ nghe họ nhái thôi dạ. tụng ờ. cái bài y đăng nha cây đàn vô giá cây đàn hôn thú sư, sư, nhau. Thấy, uh, sư qua ảnh còn thấy cái dàn kèn của ảnh đó sư ờ, chưa, chưa kèn nữa mà cái hồi covid là thấy ổng ổng mặc cái áo cách ly rồi ổng vô nhà tắm mà ổng thổi đã <laughs> và con à. ờ, chúng kính thỉnh sư dạ đây à, cái bài kinh này là học không biết kiếp nào mới hết tại vì nếu mình học nhanh thì bà con không hiểu gì hết à, mà học chậm thì lâu uhm. bữa nay mình à, học về ờ, cái đề mới đó là ba hữu ba hữu à, ngài hỏi hữu là cái gì ở đây cái chữ nó hay ghê lắm ở trong tiếng pháp đó, nó có cái chữ cái có cái động từ e avor et avor trong tiếng anh đó, có động từ to be à, to be to have còn trong tiếng đức đó, có động từ sign sign ừ, có nó có nghĩa là có mà nó cũng nghĩa là là ừ, có hoặc là là ừ. dùng tiếng mỹ là hỏi how are you thì cái chữ a đó là từ chữ x số nhiều ừ. anh anh thế nào anh ra sao Bali thì có chữ hồ hồ tí ừ, bao bạch tí à, từ bao bạch tí từ cái căn là bù bù nó cũng giống như là sai của đức hoặc là evo của pháp hoặc là chu bi của anh vậy đó. nghĩa là có hoặc là là không ờ, bù từ cái căn bù nó ra chữ ba ba vát từ cái căn á ra cái động từ là bá ba tí là có hoặc là là không nói nó mênh mông vậy đó để cho bà con thấy rằng cái cái cái cái cái cái ờ, cái cái, ờ, cái chữ cái, cái chữ bá bá là nghĩa nó ghi gớm ừ, ghi gớm lắm bởi vì chưa rồi từ đó trong kinh mới có từ những cái chữ những cái khái niệm như là mamangkara ahankara asmimana à, tức là ngã cái cái cái chấp ngã ngã sở ngã và ngã sở chấp tôi và của tôi ừ thì chấp tôi và của tôi nghĩa là sao là cũng chấp vào cái động từ này nè chấp là tôi có tôi là tôi là cái gì đó tôi có cái gì đó này ghê không ghê không nó ghê chỗ gì bao ván nghe vậy đó nghĩa là mình chấp mình chấp phàm phu và chấp thủ tôi là ta là đó không thì mình chấp cái gì mình chấp hai thứ tôi là cái gì tôi có cái gì và tôi bảo đảm các vị từ ông thủ tướng tổng thống giáo hoàng cho đến thằng ăn mày thì cũng chỉ chấp cái hai cái đó thôi tôi là cái gì trong trời đất này và tôi có cái gì à, tôi là gì và tôi có cái gì tôi sở hữu cái gì từ đó nó mới ra chữ bà vác bà vác là cảnh giới là cái chỗ hiện hữu cái chỗ có mặt không cảnh giới có nghĩa là chỗ có mặt chỗ hiện hữu của chúng sinh muôn loài và từ đó nó mới ờ, ra những cái thành những cái nó cái cái cái khái niệm nó đi ra từ cái ngã kiến của chúng sinh từ cái ngã chấp của chúng sinh tôi có cái gì tôi là gì trong cuộc đời này to be to have phải không tôi có cái gì tôi là cái gì trong cuộc đời này rồi từ đó nó ra cái chữ cõi cõi là gì nè thì ngày mai có tới ngày biết cả hai thì biết hết biết hết mà muốn hỏi sư huynh thôi hỏi sư huynh muốn muốn nghe sư huynh nói lần lần nữa ở trong ờ, trong trong ờ, trong tăng chi không tăng chi tăng chi mà phần bốn pháp đó. có còn cái bài kinh mà ngài sẽ là phát ngài kể lại đó kể lại nhà nó này các hiền giả sau khi ta xuất gia đúng hai tuần tức là đúng mà trong đó không xài hai tuần mà làm trong đó xài ngày xài chỉ 12 ở 14 ngày sau khi ta xuất gia 12 ngày ở ờ, 14 ngày thì ta thành tựu bốn vô ngại giải những gì ta nghe ta có thể quy nó về pháp và những gì ta nghe ta đều hiểu và những gì ta hiểu ta có thể trình bày không có trở ngại về ngôn từ uhm và ừ, bốn khả năng đó được gọi là bốn vô ngại bốn trí vô ngại chính ngày xác nhận như vậy xuất gia có hai tuần là ngày xong phải không mà tại sao tôi nhắc lại cái đó là bởi vì đây là bài kinh mà nội dung là cuộc vấn đáp giữa ngày Sát là Phất và một vị nữa là ngài Maha Cốc chứ kết ngài đệ nhất về vô ngại trí vô ngại đó hai vị nói chuyện với nhau ờ, ngày trước khi ngày ngày ngày ngày Maha Cốc chứ kết ngài hỏi ngày biết ngày Sát ờ, là sẽ trả lời cái gì và có thể sâu rộng hơn vậy nghe kịp không biết siêu huynh mình sẽ trả lời cái gì và còn sâu rộng hơn vậy ví dụ như mình hỏi vậy chứ táo bón làm sao ăn gì hết bón thì mình biết mình biết siêu huynh mình nói nói ông nói những bài thuốc mình biết nhưng mà mình cũng biết ông có khả nói hơn cái mình biết nữa ừ. thì uh, ngày hỏi ngày sẽ phát cái gì gọi là cảnh giới hiện hữu là gồm những gì thì ngài sẽ phát thành nói gọi là cảm giác hiện hữu nó gồm có ba đó là dục ừ, dục hữu ờ, sắc và vô vô sắc chỉ đọc trên mặt giấy tới đây thôi không không đọc chú giải rồi không có tìm hiểu thêm này kia nữa thì thì thế một là thấy khô khan hai là khó hiểu ờ, và không có gì hấp dẫn hết nhưng mà thật ra chỉ có cái câu vấn đáp được thôi à, hữu là gì ừ, có bao nhiêu hữu phải không rồi ờ, cộng với câu trả lời cái sản phất là gom hết toàn bộ tinh hoa giáo lý ngàn đời muôn kiếp ngàn đời muôn kiếp gom hết đúng câu trả lời đó bây giờ nghe nè tất cả chúng sinh tất cả chúng sinh từ cái ông là ngọc hoàng thượng đế thái thượng lão quân diêu trì dương mẫu cho tới con trùng con dế con ông cái kiến tất cả đều nằm gọn ở trong gọi là ba cái hạng sau đây cái hạng thứ nhất á, gọi là chúng sanh dục giới cái cảnh giới của họ được gọi là dục hữu không cảnh giới cư trú và cảnh giới tâm linh của họ đó được gọi là dục hữu cái thứ hai nên là có những chúng sanh nó chán cái dục dục đó nghĩa là là vật chất á. vật chất là cái gì vật chất là, là những gì mình thấy nghe ngửi ném, đụng thì nó gọi là vật chất thì cái hạng thứ nhất là sống chết buồn vui thành bại đắc thất Đấy không à, khóc cười à, trong năm dục sắc thọ tư hình thức ở sắc thân giới bị xúc thì cái hạng này nè được gọi là chúng sanh cõi dục à, cảnh giới của họ được gọi là dục hữu cái cảnh giới tinh thần của họ là dục hữu mà cái cảnh giới hiện hữu của cụ thể điển hình của họ cũng là gọi là dục hữu dục hữu nghĩa nó rộng như vậy đó dục hữu nghĩa là cõi hiện hữu phải không cõi hiện hữu của người dục à, rồi các vị hỏi tôi sâu chỗ nào hãy nghe nghe nó sâu chỗ này tức là từ muôn kiếp luân hồi nó lâu đến mức mà Phật dạy á, mà sữa mẹ mà mình bú nó nhiều hơn nước trong bốn biển máu và nước mắt mình đổ ra trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển này các vị biết nó lâu cỡ nào nó lâu cỡ nào ừ và trong suốt thời gian thăm thẳm ấy à, ai cũng đã từng à, kinh qua à, cảnh giới phạm thiên cao nhất đó là phi tưởng phi phi tưởng và ai cũng đã từng kinh qua cái cảnh giới xa đọa mà thấp nhất khổ nhất như a tỳ mà thấp nhất là như các cái loài yếm quan yếm khí ừ, yếm quan yếm khí là sao là những cái loài mà bacteria litility mà nó sống ở trong cái chỗ không có ánh sáng gọi là yếm quan còn yếm khí thì nó ở những cái những cái chỗ mà coi như gần như không có không khí ở vùng đất những cái chỗ đất sâu trong hang động trong lòng địa cầu gọi là yếm khí ừ. thì à, khổ như a tỳ địa ngục mà bé mọn như những loại yếm quan yếm khí thì chúng ta đã qua hết qua hết chúng ta từng là những con oyster những con hào bám trên đá ở ngoài bờ biển chúng ta đã vô số lần à, trải qua cái thân phận ấy và chúng ta cũng vô số lần làm chuyển lưng vương đế thích ác ma thiên tử làm đại phạm thiên làm phạm thiên của vô tưởng làm phạm thiên của vô sắc không có một cảnh giới nào chúng ta chưa từng đi qua trừ ra cõi ngũ tịnh cư là cái cõi mà dành riêng cho mấy vị ana hàm mà chờ chứng la hán đó Đấy. trừ cái cõi đó là chúng ta chưa vào thôi còn cao nhất thấp nhất chúng ta đều qua hết nhưng mà vì đâu mà hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây vì như thế này tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái cuộc luân hồi này mọi thứ là do duyên sự hiện hữu của chúng sinh là kết quả của một cái chuỗi dài tương tác ừ, giữa các cái điều kiện không ừ. à, mình gần gũi ai mình sống nơi nào sinh hoạt ra sao thì những cái này đây nó tạo nên cái gọi là cái mentality ừ, cái tâm thức của chúng ta nó tạo nên cái personality cái nhân cách của chúng ta Ừ, tạo ra hai cái Đấy, nhắc lại nha tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống thì trong cái môi trường sống đó, nó gồm có cái chuyện là ở đâu làm gì thường gặp ai này nó gọi là môi trường sống còn cái tiền nghiệp là nó đẩy mình vào cảnh giới nào đó rồi cái khuynh hướng tâm lý của mình là là hướng thượng hay là hướng hạ đấy yeah, dạ, cao rộng yeah, dạ, xa vời hay là hạn hẹp yeah, dạ, nhỏ mòn đấy là do khuynh hướng tâm lý thì tiền nghiệp mà nó đẩy mình vào đâu đó rồi cộng với phương phương nước tâm lý rồi cộng với môi trường sống à, thì nếu mà những quý vị còn nhớ tôi nói rất là nhiều lần ở trong mỗi chúng sinh phàm phu nó đều có hai cái chủng tử ờ, tồn tại song hành à, kinh Phật được gọi là chủng tử còn ngoài đời gọi là instinct có nghĩa là bản năng Đấy, chúng ta có hai bản năng bản năng thiện và bản năng ác Đấy. giống y hệt như chúng ta có hai cánh tay tay phải và tay trái thì uh, do nhiều điều lý do điều kiện chúng ta thuận tay nào đấy thuận tay nào có người thì thuận tay mặt có người thì thuận tay trái đấy có người là cả hai tay đều ok giống như cầu thủ có nhiều người đá hai chân như một đấy thì đa phần là chúng ta thuận có thuận có thuận thuận phải thuận trái đấy thì hai cái chủng tử hay là hai cái bản năng thiện ác của mình ấy, ai cũng có giống nhau hết nhưng mà nó do nhưng mà tùy ở mỗi người cái khuynh hướng tâm lý rồi môi trường sống rồi cộng với tiền nghiệp đấy tiền nghiệp là thiện ác quá khứ đấy mà hai chủng tử đó cái nào bây giờ nó được phát tác phát triển đấy, đấy. thì như bản chất tôi nóng nảy lắm à, tôi nóng nảy lắm nhưng mà bây giờ tôi sống chung quanh tôi toàn là những người mát mẻ không điềm đạm thuần tính không thì sao ta thì cái cái nóng của tôi nó cũng bớt tôi là người bủng xỉn nhỏ mọn toan tính như lắm nhưng mà chung quanh tôi toàn là mấy người hào sản thì ít gì á, tôi cũng bị ảnh hưởng cũng được ảnh hưởng đấy còn tôi là cái người mà coi như tốt bụng bằng trời nhưng mà khi tôi ở gần người xấu đó thì như tôi đã nói rất là nhiều lần chúng ta phải trải qua các giai đoạn tâm thức lúc đầu ấy là tâm thức đối kháng có nghĩa là mình bất mãn với cái, cái đối tượng nhưng mà nếu mà mình tiếp tục ở đó và mình yếu tay ấn yếu tay ấn nếu tiếp tục ở đó và tiếp tục giao tiếp ờ, tiếp tục quan hệ và tiếp tục ờ, là qua lại mà lại yếu tay ấn nữa là non tay ấn thì buổi đầu là tâm thức đối kháng mình bất mãn cái cái cái cái, cái tâm ý tánh ý người ta nhưng mà từ từ nó qua tới cái hòa giải à hòa giải có nghĩa là mình thấy ok cũng có gì trời sinh vui sinh, trời ở gì đó ờ, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà chỉ nó bình thường Đấy. rồi từ từ cái từ cái hòa giải nó chỉ qua cái thỏa hiệp à tức là nó tới đâu mình tới đó và cuối cùng là đồng hóa có nghĩa là mình giống y chang đó à, như vậy thì từ cái gọi là tâm thức đối kháng à, hòa giải thỏa hiệp và đồng hóa đấy và đây là cái hành trình mà chúng ta phải trải qua trong cái cuộc sinh tử ừ. à, mình từ tốt của mình ở gần cái đám xấu thì cũng y chang cũng đi qua cái hành trình đó là sao đối kháng à, mình tốt mình ở chung thành xấu bữa đầu là đối kháng hòa giải thỏa hiệp và đồng hóa cuối cùng mình xấu như nó mà ngược lại mình xấu mình mình ở gần người tốt thì cũng có thể cái nào cũng có thể hết được không cái nào cũng có thể hết ừ. cái nào cũng có thể hết có thể là mình từ mình xấu mà gần người tốt ngoài đầu mình cũng đối kháng mình cũng khó chịu lắm nhưng mà sau đó từ từ cũng biết uh, ăn hiền nó lành Đấy. cho nên tôi nhớ um, tay con câu hay lắm nó nói rằng cái cách phát âm cái chữ impossible là không thể là bất khả thi cái cách phát âm chữ đó hay nhất hay nhất nó có hai cách đọc một là đọc theo từ điển là impossible cái đọc thứ hai là I am possible biết trong room hiểu không cái hiểu chữ đó không ta chữ I viết riêng và chữ em viết riêng I am possible có nghĩa là chuyện gì tôi người ta làm được tôi làm được này nhớ nha một là impossible hai là cái chữ im đó mình tách ra ra thành chữ I am possible Đúng không thì chuyện gì trên đời cũng có xảy ra một thằng tốt mà nó gần cái đám xấu thì lâu ngày nó cũng sình mà một thằng xấu mà nó gần cái đám tốt thì lâu ngày nó cũng thơm cái khả năng chị nó hoàn toàn có thể đấy thì tôi đã nhắc lại trong cái cuộc sinh tử chúng ta phạm phu ai cũng có hai cái bản năng instinct ai cũng có hai cái gọi là chủng tử cái pi chắc cái pi chắc của người mình ấy mà tùy thuộc vào cái tiền nghiệp à, thì ác nếu mà đời này mình có tu nhiều rồi mình nguyện đời sau sinh ra được cộng trú với người lành thì ok còn nếu mà mình thiếu cái phước cộng trú hiền thánh rồi cộng với khuynh hướng cả chớn nữa rồi cộng với môi trường không ra gì nữa thì coi như thú bắt luôn đấy coi như là cái chủng tử là thiện ác của mình nó, nó đấu với nhau hai đứa nào nó có điều kiện thì nó sinh sôi à, còn đứa nào mà nó nó thiếu điều kiện thì nó eo ụt Đấy, nhớ nha rồi bây giờ mình trở lại cái đề ba hữu dục hữu và sắc hữu vô sắc hữu chúng ta có cả ba chúng ta có cả hai cái bản năng thiện ác và trong cái thiện đó chúng ta cũng có đủ ba khả năng ba cái bản năng thiện dục giới thiện sắc giới và thiện vô sắc giới à, có nghĩa là thiện dục giới tức là thập thiện đều đủ để mà sanh về các cõi nhân thiên hưởng dục ừ, tức là thiện dục giới còn thiện sắc giới nghĩa là tu thiền thành thẩm thiên cũng thiền định nhưng mà còn lệ thuộc vật chất à, còn thiền vô sắc là của mấy cha mà đắc thiền sắc giới rồi nhưng mà chán thấy còn liên hệ vật chất chán lắm anh chả mới chuyển qua chả tu cái đề một vô sắc là hư không là vô biên nhưng rồi cái thêm tầng thứ hai nghĩa là tầng thất vô biên à, thấy vô, à, hư không là vô biên nhưng còn bị tâm biết cho nên tâm mới là vô biên để đến cái tầng à, trên nữa nó tầng thứ ba nó thấy là tâm tuy vô biên nhưng cũng còn bị tâm biết như vậy cả tâm và hư không đều không đáng kể à, nó đặt cái tầng thứ ba đó là tầng vô sở hữu rồi tới cái anh thứ tư anh có duyên anh thấy rằng cái tầng thứ ba này nở ở hoài nó cũng chán bộ nó có nhiêu đó sao hả trời để khi mà ông có cái lòng cũng chán đắt cái tầng thứ tư gọi là tầng phi tưởng phi phi tưởng tức là có như không giàu không nhưng vẫn có đấy cái tâm nó vi tế nó mức như vậy đó ừ, rồi như vậy thì trong chúng ta ai cũng có hai cái bản năng thiện và bất thiện bây giờ nói thiện trước thiện gồm có thiện dục tức là thiện của mấy thằng hưởng dục rồi thiện sắc là của mấy ông mà thiện sắc giới rồi thiện vô sắc là của mấy ông mà chán thiện sắc mà là tu lên thiện vô sắc đó gọi là bản năng thiện còn bản năng ác là sao nó tới một tỷ là sao là tham sân si ái mạng kiến nghi này thì tham tại sao tôi tôi nói tên tỷ là bởi vì nó nó tham nó vô số cách à, có đứa thì sống nhiều bằng mắt có đứa sống nhiều bằng lỗ tai có đứa sống nhiều bằng lỗ mũi đúng không Đấy. mà trong cái đám mà sống nhiều bằng mắt á thì có đứa thì thích đi du lịch có đứa thì thích làm họa sĩ có đứa không thích họa mà thích coi người ta vẽ đấy rồi có đứa không thích vẽ không thích coi người vẽ không thích coi vẽ mà cũng thích coi tranh mà lại khoái đi chụp hình vân vân và vân vân có đứa khoái trồng hoa mà trong đám trồng hoa nó có đứa thích trồng hoa để ngửi có đứa trồng hoa để ngắm có đứa trồng hoa để nổ để khoe để đi bán lặp lặp lặp lại không ừ. cho nên là trong cái ác đó, riêng cái tham đó, là nó đã thiên hình vạn trạng đấy thiên hình vạn trạng đứa thì thích cái này đứa thì thích cái kia mà những cái thích để đâu nó ra cũng do ba nguồn tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống Đấy, do mình ở gần ngay mình ở gần mấy người mà chân diện không lụa là không thì mình cũng sẽ chân diện lụa làm mà mình ở gần mấy cái người thích ăn ngon thì mình sẽ thích mình thích ăn ngon thích nấu nướng mình ở gần mấy người thích rong rủi vui chơi ở gần những người thích mua sắm bán buôn ở gần những người mà thích tậu nhà tậu đất thì mình ở gần ngay là mình lấy cái tên đó à, tiền nghiệp của nước tâm lý và môi trường là chỗ đó môi trường sống đấy giờ yeah. tham đó tham là mình thấy một tỷ sân cũng vậy sân nó có nhiều kiểu sân gọi là sân sân đối kháng và sân khép kín sân đối kháng là sao sân đối kháng là giận người này ghét người kia tối ngày cái mặt giống như cha chết mặt giống như mất sủ gạo đó là sân đối kháng còn cái sân mà sân khép kín là sao không có chơi ra mà tối ngày cứ ở mình mà cứ bất mãn cuộc đời trong âm thầm không hành động cái ảnh này cũng hơi bị hơi bị nhiều nha nó không hại ai nó chửi ai không đánh ai không đâm ai không chém ai không bắn ai đốt nhà ai không có nó mà làm nhưng mà nó sẽ khép kín nghĩa là nó luôn luôn nó sống động bất bất mạng thể chế chính trị nào đường hướng tôn giáo tâm linh chính trị nào nó cũng bất mãn hết bây giờ là đệ nhất cộng hòa nó chống đệ nhị cộng hòa nó chống rồi cộng sản dễ phóng quân vô nó cũng chống ai nó chống hết còn đạo cũng vậy nay chửi cha mai chửi thầy chùa mốt mình chửi uh, ờ, mục sư là, là nó có trong cái hạn đó ai nó cũng ghét đạo nào cũng ghét mà chính trị thể chế hệ thống ý thức hệ giống giải gì nó cũng ghét có đang là bất mãn thôi gọi là bất mãn khép kín có nghĩa là nó bực mình nhưng mà bực mình với riêng nó thôi nó không có làm gì ai hết ừ. không phát biểu không bày tỏ Đấy. còn có lỗi mà mà, mà sân tâm đối kháng nghĩa là Ờ, thù hằn đâm chém bài tỏ biểu lộ hiển thị biểu không lặp lặp lặp lặp lại thì dầu sân cái gì đi nữa cũng là sân à, và mỗi người có một cái kiểu sân khác nhau có người đó là đừng ai đụng tới quyền lợi của ờ, ờ, đừng đụng tới túi tiền của tôi có người thì đừng đụng tới cái tiếng tâm danh dự của tôi có người thì đừng đụng tới thân thể sức khỏe tính mạng của tôi nha có có có có người mình chửi cha họ không giận miễn là đừng đừng đừng đụng tới túi tiền của họ thôi có người cái gì cũng được hết à, nhưng mà đụng tới cơ thể của họ không được hoặc có người là mình cái gì cũng được nhưng mà đụng tới danh dự của họ là họ giết mình giết cả họ à, Vì vậy mình thấy cái sân của mỗi người mỗi người có một kiểu và trong kinh nó Phật cũng vậy à, phiền não chúng sinh nó có nhiều dạng à, có người thì giống như là chữ viết ở trên nước vậy đó mình lấy cái cây que mình mình mình quét trên nước nó, nó gợn cái là mất à, nó gợn cái nó mất rồi có người phiền não họ nó giống như là nước nó giống như là mình vẽ như chữ viết trên cát vậy đó đấy có nghĩa là nó lâu hơn trên nước một tí nhưng mà gió lên mưa xuống là nó bay rồi có người giống như chữ viết trên đất vậy đó nó lâu hơn trên cát và có người thì cái phiền não của họ nó hằn sâu lâu bền như là chữ viết trên đá hoặc là trên ờ, kim loại mà titanium ừ, lâu màu lì đòn ngoan cố đừng hồng gột rửa tẩy xóa Đúng không khó lắm nhớ nha ừ. thì cho nên cái sân của mày nó cái sân nên là tùy người có người mỗi người thứ nhất là cái lý do sân do không giống nhau rồi cái cường độ sân nó không giống nhau đấy rồi cái thời gian mà lưu cửu kéo dài cũng giống nhau cho nên kinh Phật dạy ừ, chúng sanh trong đời nó về tâm sân ấy nó có nó giống như bộ giống như rắn vậy đó nó có những con rắn hung dữ nhưng mà không có độc độc nó hung dữ mà không có độc độc cái nó gặp mình nó rượt giống như hổ, hổ, hổ, hổ ngựa đó hổ ngựa hổ trâu ở miền tây đó các vị mà gặp nó là nó rượt cái thương nó nhưng nó phập chảy máu cho vui vậy thôi nó, nó phập giống như chó cắn vậy đó. mà cái vết cắn của nó ừ, gọn nó cỡ nhỏ hơn di qua qua nó cắn cho vui vậy thôi nhưng mà nó dữ lắm ừ. như vậy thì hổ trâu hổ ngựa nó là loại loại loại rắn hung dữ nhưng mà không có độc còn có những đại hiệp mà có độc độc chết người nhưng mà không có hung dữ chẳng hạn như ở đây bà con phụ nữ nào mình đeo đeo nữ trang đeo hộp xoàn đeo hộp bẹt hộp trai đeo ờ, kim cương đeo cẩm thạch chắc biết cái hộp đá oban không oban là một loại dân úc chắc ông biết oban không ta cha nhân nhớ biết oban không dạ dạ thưa biết ừ dạ Rồi. úc mà úc mà không biết thì bỏ bỏ quốc tịch okay. thì mấy cái chỗ mà mà mà khai thác oban đấy mấy chỗ khai thác oban mấy cái hầm mỏ mà khai khoáng oban đấy nó có cái loại sắt rắn đó là coi như là nó nó, nó di chuyển rất là chậm mà nó hiền nó đường đường đường đường mà nó, ta kêu là rắn ba bước nó phập phát là đi ba bước là, là sanh trụ diệt đó là tịch liền à, <laughs> sang vậy đó cứ bước quất thập cái là mình là coi như là mình đếm sáng na đứng mình đếm lại sanh trụ diệt là tịch liền à, ở Trường Sơn Việt Nam ngày xưa đó, mấy đồng chí bộ đội của chúng ta đó, mấy đồng chí giải phóng quân mà đi bê nó cũng ớt cái loại đó, có mấy đại hiệp của tôi nằm dưới lá đó di chuyển kiểu mà con sâu đo búng búng búng búng búng mà nó đọc tới trời nó quất một phát là xanh trụ diệt mình cứ đếm là mình đếm một hai ba hoặc là đếm xanh trụ diệt là coi như tịch à. mà nó hiền lắm nó không có đi kiếm người nó truy đuổi truy sát không có dẫm nó thì nó phập bác nó đừng đạp em đừng đạp em vậy thôi à, à trên lưng nó, nó, nó, nó, nó để chữ uh, DDI DDI đừng đạp em là mình đạp là nó phập phát là chứ còn nó nó nó, nó hiền ừ, cho nên nó có những người đó, ngài đức phật dạy có những loại rắn hung dữ nhưng không có nọc mà có những loại rắn có nọc chết người nhưng không có hung dữ à, đụng cái phật còn không đụng thôi hồn anh ấy dữ Đấy không rồi có loại thứ ba đó là vừa hung dữ mà vừa có nọc độc cho hay như hổ mang rất hổ mang king cobra đó. nó gặp là nó rượt mà nó phập ngang phát nào là êm phát đó Đấy không rồi rồi có cái hạng thứ tư là, là khỏe nhất giống như voi ri cá ở miền tây vậy đó nó to đùng là mà nó hiền lắm nó hiền đến mức mình mình làm thú cưng được rồi quý vị nó hiền lắm à, nó hiền lắm cho nên là mình thấy chúng sinh của người cái tâm sân có loại chúng sinh có người là giống như rắn hung dữ mà không có độc độc có người có độc độc mà không hung dữ rồi có những người vừa có độc độc mà vừa có hung dữ nghĩa là sao có người tánh họ rất là nóng nhưng mà nó mau nguội à, nóng lắm nhưng mà mau nguội và cũng không có cái ý hại ai còn cái ớn nhất là có những người là cười cười không có gì đâu không có gì đâu mà nụ cười của đình nhu cười cười cười cười cười cười có gì hết nhưng mà tới hồi mà quay lưng một cái rồi nó giết cả họ ừ, nó giết cả họ Đấy. còn có người thì mát mặt mày mát mẻ mà trong lòng cũng lòng lắm rồi có hạng người thì ở ngoài thấy ghê mà ở trong cũng thấy ghê tổng cộng bốn ngàn rồi đó là xanh đấy tham sân si si cũng có nhiều loại có người nhiều về si huệ nghi có người nhiều si phóng vật à, những cái loài mà chúng sanh càng thấp á, thì si phóng vật nó nhiều còn những loài chúng sinh càng cao á, thì si huệ nghi nó nhiều hơn à, đại khái như vậy nhớ không ta mình sẽ ái mạng ái à, ái thì nãy nói rồi tham ái đây có nghĩa là có người thích người thiền thấy người thích hưởng thụ đó tham sẽ ái mạng mạng có nghĩa là ngã mạng ngã mạng mình thấy có ba không là so bằng so hơn so thua mình không học đạo mình tưởng là nghe nó ngã bà đó ngã mạng đó mình tưởng là có một nhưng nghĩa là lúc nào cũng ta đây no ngã mạng có ba mình thấy không có ai bằng mình đó, đó là ngã mạng nhưng mà đó là ngã mạng so hơn còn so bằng nghĩa là nó tới đầu tôi tới đó tôi đâu có ngán đó nó được gọi là so so bằng còn so thua là mặc cảm tự ti đấy mình đâu biết đó là ngã mạng đó cũng là ngã mạng nghĩa là ngã mạng ở đây tiếng Pali gọi là chữ ma ná ma ná nghĩa là cân đông đo đếm rồi tàu họ mới họ mới mấy họ nửa dịch nửa âm thành ra là chữ mạng tiếng Bali là man á man á man á. tạo nó à, nửa âm nửa nửa dịch thành ra mạng có nhiều cái chữ mà nó, nó nó hay đến mức mà mình không biết âm hay dịch thí dụ như cái chữ club ở trong tiếng Mỹ club C L U B người Nhật họ họ họ họ dịch thành chữ câu lạc bộ à quá wow. chỉ câu lạc bộ cũng là CLB này mà nó hay cái chỗ gì nó hay cái chỗ là cái chữ club đúng là cái chỗ mọi người cùng vui câu lạc mà câu lạc còn còn bộ đây nghĩa là club không? Ờ, cái chỗ mà mọi người cùng tụ hợp nếu mà cùng vui thì gọi là câu lạc bộ quá hay hoặc là chữ hacker ở đây sao ai xài chữ internet xài internet thì biết chữ hacker hacker mấy thằng mà ăn thì đi phá ta đó ờ. mà hacker đứng tàu nó nó dịch nó vừa dịch nó vừa âm là nó chữ hắc khách hắc khách tức là mấy thằng khách áo đen mấy thằng mà đi giả hầm nó áo giả hầm đó hay thì hay mão đinh da hacker tiếng tàu cũng gì là khách ừ, hay chờ chút nữa gặt nước quá gặt nước rồi. rồi chưa có ông nào tự nhiên mà ông này rồi rồi á, là cái chữ ma nó chữ ma nó là tàu dịch là mạng mà tôi cũng không biết nó là mạng là dịch hay âm nó nó hay quá đi ừ, mà mạng từ tiếng bên là ma ná ma ná nghĩa là cân đông đo đếm có nghĩa là cân đông đo đếm theo ba hướng hơn bằng thua à, hơn bằng thua là một đó là tôi hơn nó hai là nó tới đâu tôi tới đó và ba là tự ti mà cả mình mình cứ nghĩ mình thua người ta cái điều cả ba cái điều không tốt cả ba cái điều không tốt ừ. Ờ, cái ba cái cũng tốt rồi từ cái ba này mới nhân ra chính có nghĩa là sao tức là lấy ba cái này nhân với chính đó ví dụ như là hơn mà nghĩ là hơn hơn nghĩ là bằng hơn nghĩ là thua đó rồi bằng nghĩ là hơn bằng nghĩ là bằng bằng nghĩ là thua là sáu rồi thua nghĩ là hơn thua nghĩ là bằng thua nghĩ là thua rồi ta là chính mà ở đây nó có một cái chữ rất là hay tiếng mỹ nó có cái chữ chữ to know và to to think các vị có phân biệt cái hai chữ này không I think và I know hai chữ khác hay giống ta là dạ, khác sư bậc thánh biết rằng người này hơn người này bậc thánh biết người này thua người này nhưng bậc thánh không có nghĩ bậc thánh không có nghĩ, nghĩ là điên đảo vọng tưởng bậc thánh không có nghĩ không có ảo ảo tưởng và thánh biết rất rõ là người này thiện pháp nhiều hơn người này và cái gọi là thiện pháp người này là đức tin nhiều mà trí kém người này trí nhiều mà đức tin kém ngài biết ngài biết ừ, ngài biết thì ngài không có cái cái so sánh để mà thương thích ghét sợ à, có nhiều người tôi giảng tới đây họ không hiểu tôi mới ví dụ thế này bậc thánh nhìn cái sự khác biệt của chúng sanh bằng một cái tâm thái rất là bình thản giống như người ta nhìn hai chiếc lá vậy đó phải nhìn cái lá này nó xanh hơn lá kia mà lá nọ nó vàng hơn lá này ha cái lòng nó lạnh ngắt vậy đó cái hạt cát này nó to hơn hải hạt cát kia hạt cát kia nó tròn hơn hạt cát này chỉ nhìn lòng lạnh lạnh lạnh lùng hờ hững bình thản còn phàm phu mình á khi mà mình đánh giá một cái gì đó mình đem cả cái tôi mình tham dự và can thiệp vào trong đó giống như là mình so sánh con mình với con hàng xóm vậy đó mình so sánh chiếc xe mình với xe hàng xóm cái nhà mình với hàng xóm vợ mình với vợ hàng xóm tức là lúc nào mình cũng làm lớn chuyện thay vì làm chuyện lớn chỉ làm lớn chuyện thôi đấy thì cái đó được gọi là làm mạng ừ, cái là căng đông đo đếm đó tức là có, trong có so sánh mình có đem cái tôi can thiệp tham dự vào đó thì gọi là mạng còn bậc thánh ấy, cái ngày không có so sánh gặp đâu biết đó gặp đâu biết đó ừ, gặp người tốt biết là người tốt người xấu biết người xấu còn nếu cùng lúc gặp hai thằng thì người biết là thằng này tốt nhiều hơn thằng này nó gọi là biết và trong cái biết đó hoàn toàn là vô tư trung tính không tham can thiệp không tham dự không có gắn liền cái thương thích ghét sợ vào trong đó này nhớ nha ừ. tham sân si ái mạng kiến nghi cái kiến cũng nhiều loại có người thì nặng về thường kiến có người nặng về đoạn kiến mà thường kiến thì nó tới một tỷ nhánh mà đoạn kiến nó tới một tỷ nhánh nhưng mà nói gọn lại thường kiến là cái niềm tin vào cái sự vĩnh hằng của một cảnh giới của một cái tôi nào đó còn đoạn kiến là phủ nhận toàn bộ cái gì mà mình không thấy được không hiểu được ờ, chẳng hạn như kiếp trước kiếp sau ờ, chư thiên ờ, chư phật là mình không tin ai hết đấy đó gọi là đoạn kiến ừ, phủ nhận toàn bộ những gì mình không hiểu không thấy được dẹp sạch đấy đó là đoạn kiến tham sân si ái mạng kiến nghi nghi cũng vậy nghi cũng có nhiều kiểu nghi à, có những cái hoài nghi mà nó có hại cho cái tri kiến rồi có những cái nghi nó không có nguy hại cho tri kiến trong đời mình thầy tu tôi đi dạy học thuyết pháp tôi có gặp có nhiều người họ cũng thắc mắc đầu lum mình những cái thắc mắc họ nó không có làm cho tôi rùng mình mà có nhiều người cái thắc mắc của họ nó làm cho tôi làm chung sống tôi nghĩ trời cha cái tên này có thể nó bỏ đạo sớm chiều thôi uh-huh, có có người thắc mắc lung tung họ thắc mắc cạn lắm cho nên trong kinh nói có nhiều người đó, cái cái tinh thần của họ nó từ trí tuệ cho đến tài kiến của họ nó, giống như ruộng vậy đó. có nghĩa là mênh mông nhưng mà tá đầu gối à còn có nhiều người cái trí tuệ và cái tài kiến của họ nó giống như giếng vậy đó. nghĩa là nó không có mênh mông nhưng mà nó xoáy cái lỗ nào ra cái lỗ đó đấy rồi có người cái tài kiến hoặc là trí tuệ họ giống như sông sông suối thác hồ ao ruộng giếng biển biết tôi nói rung rung tôi hiểu mà alo tôi nói tôi nhắm mắt cái gì hiểu không dạ, dạ. gì có thấy mấy không dạ biển biển sông hồ ao kinh rạch suối thác để giếng ruộng đó. thì mình thấy ở mỗi cái mỗi khác thì cái tà kiến và cái hoài nghi ừ, cái trí tuệ của chúng sinh trong đời nó cũng giống vậy có người như giếng có người như ruộng có người như sông có người như biển có người như thác có người như suối ừ, nó lại khá như vậy đó thì tham sân si ái mạng kiến nghi đấy là như vậy thì tùy và chúng sinh mà mỗi người khác nhau Ừ, có người thì cái trên căn bản thì thiện ác khác nhau à, có những người thiện nhiều hơn ác nhiều hơn thiện nói sâu hơn chút nữa cái thiện người này không giống thiện người kia cái ác người này không giống ác người kia nói sâu hơn nữa chính cái thiện của mỗi người đó nó có tác động đến cái ác của mình của họ và cái ác của mỗi người nó có tác động đến cái thiện của họ cái ác của mỗi người của phàm phu ấy, tôi, tôi đang nói phàm phu nha đừng có nhét mấy ông thánh vào đây mệt cái mặt mình như con dầu mà cứ chuyện gì cũng đúc mấy ông thánh vô mệt mà mình đang nói đến cái nắm phạm mình thôi có nghĩa là cái ác của mình đó, nó làm cái nền cho cái thiện mình đó, nó có cái kiểu rất là riêng và cái thiện của mình nó là cái nền cho cái ác mình đó, nó cũng giống ai và từ đó mình sinh ra đời dù mình giàu cách mấy đi nữa mình thông minh cách mấy đi nữa mình giỏi cách mấy đi nữa cái mặt của mỗi người không giống ai giống ai hết nghiệp khác nhau nha nhớ rồi nãy giờ tôi đang nói mình mong để tôi quay lại chuyện dục thì mỗi người đều có khuynh hướng thiện ác hết nhưng mà cái nào mạnh đấy thì cái tên nào mà nó nghiêng nặng về vật chất thì tên nó là cứ sống chết buồn vui trong cõi cõi dục thích hưởng dục mà không tu gì hết thì sao ta tiếp tục ở cõi dục nhưng mà ở cõi đọa thích hưởng thụ lung tung nhưng mà có tu tập có công đức thì sao ta chết cũng trở về cõi dục nhưng mà được làm nhân thiên được ăn sung mặc sức quần lão lụa chăn em nệm ấm nào xem chưa rồi còn cái thứ mà mướn hưởng thụ mà không có tu hành kỹ móc gì hết thì xuống nó làm mấy con mà nó lè tè đó như địa ngục dồi bọ nhiêu sò ốc hết đó. thích ăn ngon mà không có tu hành gì hết thì sẽ sinh ra làm loài ăn tạp còn thích làm đẹp mà không có tu hành gì hết thì làm cái loài diêm dúa sặc sỡ lòe lòe các bạn nghe kêu không Đấy. khoái buôn bán nhà đất mà không có tu hết mà mốt làm con trùng con run còn nếu mà buôn bán nhà đất mà mà, mà biết tu cái sao sinh ra làm đại gia nhà đất bán toàn đất vàng Nguyễn Huệ quận 1 quận 5 quận 3 quận 6 quận 10 ok còn nếu mà ham nhà đất quá không có tu muốn làm con run ăn rồi cái anh, anh nằm với đó cái đo đo, đo hoài vậy đó <laughs> nghe kêu không đấy đại khái như vậy đấy thì chúng sanh cõi dục đó như vậy đó rồi bây giờ qua tới cõi sắc thì trong một rừng đám mà hưởng dục rồi nó, nó lâu lâu nó lọt ra ta chán chán cái gì nó chán dục nó thấy lấy nhau lúc đầu lấy nhau gì thì gì sắc gì tài gì tình tưởng sao lấy nhau thời gian nó chuyển qua nghĩa mà nghĩa nó mau phai cái cuối cùng nó tiếp tục ở nhau gì chưa tiện bỏ nhau đó đó, đó là nói về hôn nhân còn mà nói về mà mà ăn mặc nhà cửa thì nó thấy rằng là có một trăm cái nhà thì tối cũng ngủ trên một cái giường có một trăm cái bàn mỗi lần ăn cũng ăn một bàn có 100 cái tủ chén mà mỗi lần ăn ăn có một chén một đũa một nĩa chứ không lẽ ăn mấy cái đứa nó nghĩ tới là nó đâm nó nản nó nản à, hoặc là chưa kể là nó thấy còn vẫn quanh ở trong cái chuyện mà ăn mặc ở đi đứng giao tiếp bạn bè trộm sớm bà con thân thuộc nó thấy phiền quá thì nó muốn ăn mình đó thì lâu lâu nó mới lầu ra mấy người đó mà trong đám mà mấy người mà chán đó, đó chỉ có một hoặc hai người họ biết tìm ra cái minh sư thiện hữu hoặc là tự họ nhờ cái cái, cái trí tuệ nhiều kiếp mà họ biết tu tập thiền định à, chứ còn đa phần là không biết chán mà trong đám biết chán đó, thì đa phần là sống tiêu cực bi quan chứ không có biết tu thiền và tôi bữa nay tôi cũng nói, nói thiệt một chuyện mà bà con nghe nhảy dựng nhất là những cái tên mà mang máu đại việt đại hán nghe này giận không mang cái máu gọi là gì đó tự hào dân tộc rồi theo trong kinh mô tả mỗi một cái thời kỳ mỗi một cái thời kỳ thì trên cái hành tinh này nè nó có một cái chỗ gọi là Machantabadi sát có nghĩa là xứ gọi là xứ xứ dịch sát bên tàu luôn là là xứ trung thổ hay là trung nguyên ai không biết á, không có đọc kinh phật á, thì cứ tưởng cái chữ trung thổ trung nguyên là của tàu thì thật ra cái khái niệm trung thổ trung nguyên là đã có trong kinh Pali cách đây gọi là 26 thế kỷ có là mách thành và đi sát có nghĩa là cái xứ xứ trung tâm có nghĩa là sao ta trung tâm đây có nghĩa là cái chỗ văn minh nhất về khoa học nghệ thuật tôn giáo tâm linh triết học cái chỗ phát triển thì dụ như có một thời thì Hy, Hy Lạp văn hóa Hala Hy, đó, Hy Lạp và Na La Mã nó được gọi là trung tâm của thế giới có một thời á, thì là Ai Cập có một thời đó là Trung Quốc có một thời đó là Ấn Độ này tại như mà hôm nay mình có nghe cái văn minh châu Phi văn minh lưỡng hà văn minh tiểu Á biết bà con trong rung có nghe không à, mấy cái đó biết rồi thì chết đi nha rồi thì tùy cái vùng tùy vùng tùy thời kỳ tùy tùy không gian tùy thời gian mà ở mỗi lúc nó có một cái ở mỗi lúc trên hành tinh này nó có một vài cái trung tâm như vậy à, có một vài cái vùng trung thổ như vậy đó thì là ờ, thì theo mô tả trong kinh thì cái chuyện mà đắc thiền á đắc thiền chứng đạo đó thì không phải trên mặt lý thuyết thì mình nói rằng Phật tánh không phân nam bắc đúng nhưng mà kỳ thật đó thì những cái bậc đại căn đại duyên đó họ thường tập trung ở những vùng trung thổ vì ở đó có nhiều điều kiện để mà giao thoa ừ, học hỏi trao đổi tiếp xúc đấy nhớ cái đó chứ gì mình nói tổ huệ năng đi mình giả định tổ huệ năng là người lĩnh nam người lĩnh nam tức là việt nam ấy đấy. nhưng ít ra đó việt nam cái thời đó cũng có giao thương qua lại với tàu với tây vực nha bằng chứng là vào thế kỷ thứ hai thứ hai ờ, sau phật lịch thứ hai thứ ba sau phật lịch thì người ấn họ cũng có đi thuyền đến việt nam Đấy. từ đó nó có mới, mới có văn hóa ốc eo ốc eo ba thê đó ừ, nhớ nha ừ. à, cái văn hóa đó lâu lắm rồi Ừ. rồi nó là nền tảng của văn hóa văn minh ờ, chân lạp sau này nha ừ. chứ còn nếu mà nó văn minh môn minh ấn là từ lâu và ở đây trong room có nhiều người không có tin có nhiều người nhiều vị trong room này không có tin không có tin là có truyền thuyết cho rằng Phật giáo đi vào Việt Nam trước tàu Bành Thành Lạc Dương là có sao sao có ly lâu nha yeah, sao có ly lâu chùa dâu của mình nha yeah. Phật giáo vào mình có điều dân mình lúc đó là nó, nó ngộ đó nó nhìn Phật giáo nó thấy kỳ kỳ rồi nó không có chấp nhận được thế là Phật giáo lại trôi ngược trở về lạc dương mình thành rồi từ đó nó mới ra cái tràng an rồi nó ra, ra cái lan lương vũ đế rồi đó là lại khá vậy đó. chứ còn ngày xưa ngày xưa đó là Phật giáo đi qua vào Việt Nam trước dĩ nhiên đó là truyền thuyết truyền thuyết nhưng mà nếu có nếu đúng như vậy thì tôi không hề ngạc nhiên nha mà tại sao tôi đi lạc đề một vòng muốn nói cái gì cứ nghĩa là trong vô số chúng sanh mà hưởng dục chỉ có một ít là biết chán dục mà trong đám chán dục á, chỉ có một ít là nó tự biết tu thiền hoặc là tìm đến minh sư thiện hữu rồi từ đó tôi mới nói thêm là để để có mặt trong cái đám mà biết tu thiền này là mình phải có một cái trú xứ nào đó được xem là trung thổ mà trung thổ đây không hẳn phải là nước tàu nước xa xi nắng hay không phải mà ở tùy cái mỗi vùng mỗi thời kỳ có lúc thì ấn độ nó là trung thổ có lúc là hy lạp là ai cập mà chưa hết còn nữa cái văn minh nhân loại nó được diễn ra theo hai hướng văn minh đó là tinh thần và vật chất tùy thời kỳ à, mà có những lúc ở đây là trung thổ kia là trung thổ nhưng mà cái gọi là trung thổ ấy nó có hai hướng phát triển có lúc nó chỉ phát triển thuần tí về vật chất ví dụ như ai cập à, hoặc là à, mesopotamia nó về văn minh lưỡng hà đó nó cũng là là là là là, là văn minh nhưng mà nó chỉ nặng về về về về về, về, về vật chất thôi nó làm kim tự tháp nó nghĩ ra cách ướp xác rồi nó biết cái cách mà rèn đúc kim loại rồi nó nghĩ ra chữ viết ký tự chữ nem chữ tượng hình bla bla bla bla để buôn bán giao thương chứ còn về mặt tâm linh thì nó không ghê mà đâu đó mình thấy trên thế giới có những cái nền văn minh mà mình có những cái chỗ mà là cái nền văn minh mà có thể tu tập được như là ấn độ là khỏi nói rồi hy lạp có socrates platon aristotle đúng không rồi mình thấy Trung Quốc có lão trang lão tử trang tử lương tử dương tử và liệt tử bốn cái bậc mà tôi gọi là đại hiền của Trung Quốc có một điều là cái cái minh triết của tàu ấy nó không có đủ để đẩy lên cái tầm ly dục nó ở cái tầm xã hội và lên ở tầm xã hội là khổng tử mạnh tử rồi nó nó vượt khỏi xã hội một chút nó chỉ có cái yếm thế lên tới lão trang, hết trong ấn độ nó ghê hơn xã hội vượt xã hội lên tới cái tầm yếm thế bi quan khỏi cái tầm yếm thế bi quan của lão trang để nó mới lên cái tầng tầng của thiền định Đấy. thì là các vị nghe tôi kể nãy giờ các vị mới thấy để có mặt ở những cái vùng trung thổ không hề dễ rồi. Ừ. tu nhiều đời nhiều kiếp mà kiếp này sinh ra phải có mặt ở đâu cho tôi nói một câu đáng buồn người Việt Nam ta khó bề mà có được những nhân vật lớn về tâm linh như là Krishnamurti hay là Osho ừ, khó khó tại vì sao vì cái tâm tình người Việt Nam mình ganh tị mà nhỏ bọn mình thông minh rồi mình gian nhiều hơn khôn tính rồi đi mình gian lắm mình là phung phí chứ không có hào không có rộng rãi mình là hà tiện với mình không có tiết kiệm mình á nặng tình gia đình nhưng mà thường là mang tính phe phái chứ không phải là cái đạo nghĩa yeah, quyết thống cái đạo nghĩa quyết thống nó sang lắm còn này là chẳng qua là trở thành phe phái thôi. Đấy, mình á gian nhiều hơn khôn mình nó hẳn người nào xài kỹ thì thường là hạ tiện chứ không phải là tiết kiệm mà người nào xài sang thường là phung phí chứ không phải là người hào sản người mình và mình trời hại đó là người mình nó gian vậy đó. mình luôn manh lắm mình luôn manh mà gian xảo nhưng có điều là chính về từ chỗ đó nó dẫn đến cái chuyện là chúng ta gian ở đâu gian nhưng mà về hai cái mặt tôn giáo và chính trị là mình là những con cừu non những con chiên hiền chiên ngoan rất là lạ người Việt Nam gian dữ lắm mình sống với nhau mình mình mình ờ, mình, mình ờ, diễn kịch nhưng tới họ cần lúc cần diễn thì mình diễn rất là sượng các bạn để ý này. mình sống với nhau thì mình diễn rất giỏi mình xạo lắm nhưng mà khi mà cần diễn á lên sàn diễn là sân khấu vào phim bấm bấm máy một hai ba action là mình diễn nó tệ giận đậu tập năm tệ ừ. cho nên muốn được muốn được đắc thiền chứng đạo là phải lựa đất mà ở mà chuyện đầu tiên nếu được tái sinh vào trong những cái chủng tộc ưu tú nào đó tôi biết tôi nói cái này bữa nay nhiều người dẫn tôi lắm dẫn lắm dám chà đạp quê hương chia sẻ dân tộc rồi còn đặt lên tinh thần là máu mũ ờ, mang tính kỳ thị ờ, nào là dân tộc thượng đẳng đâu no, no, tôi không có làm cái chuyện đó nhưng mà có điều tôi phải nhìn nhận là tôi xác định mấy chuyện căn bản không phải chủng tộc nào cũng có thể cưu mang tôi nhắc lại nha không phải chủng tộc nào cũng có thể cưu mang những cái tâm thức cao vời có tầm vóc không phải cho đến hôm nay trên thế giới có Oppenheimer của Hungary nè có Einstein của Do Thái nè rồi có um, ông ông ờ, Stephen Hawking của Anh nè nhưng mà nói tâm linh thì cho đến hôm nay vẫn là Ấn Độ Radha Krishna Vivekananda hoặc là Krishna Murti hoặc là thánh Gandhi thì toàn là ấn hết mình phải nhìn nhận cái gì cái cái cõi đất đó cái không khí thổ nhưỡng đó cái địa dư đó thời tiết đó thực phẩm đó bối cảnh xã hội đó môi trường văn hóa giáo dục đó nó mới ung đúc ra những cái con người đó mình không phủ nhận được đâu ừ, nhớ ngay cả ngẩn hôm nay cũng vậy người nam ấn hiền lành ngoan nhưng mà phải nó xuất sắc là người bắc ấn nơi gọi là quê hương của mùa đạt bắc đạt mà ý cũng vậy dân nam ý hiền lành thịt hạt dân bắc ý sang giàu kiêu hãnh chảnh chẹ xịn sò dân bác ý như ừ vậy rồi như vậy thì trong cái đám mà hưởng dục nó có một số ít nó tách ra à, nó ly dục mà trong đám ly dục nó thường nó dừng là ở cái mức bi quan yếm thế thôi khép kín chửi đời thôi chứ còn mà vượt khỏi cái đó để mà tĩnh lặng chìm sâu trong thiền định thì rất hiếm và cuối cùng tới cái tầng thứ ba tôi tôi cố đi nói nhiều về hai tầng dưới tầng thứ ba tôi nói sơ sơ thôi bởi vì tầng ba có gì để nói hết có nghĩa là khi mà nó vượt qua cái cảnh giới hưởng dục lên tầng 2 cái tầng 2 là tầng lớn chuyện là cái tầng của những người ly dục chứng thiền rồi trong cái số mà ly dục chứng thiền sắc á, nó mới lọt ra một số hiếm nữa mới chát lâu ngày nó thấy có nhiêu nữa trời nó mới chán thiền sắc nó lên cái cảnh giới vô sắc nhưng mà đây là cái chuyện mà bà con không cần biết bởi vì nó nó nó nó, nó thừa so với nhu cầu thật của chúng ta cả chúng ta cần là nói gì vừa cõi dục và cõi sắc thì khi Phật ra đời đấy Phật mới dạy cho mình biết cả dục sắc vô sắc đều là sao tam giới như hỏa trạch tất cả giống như trong ngôi nhà đang cháy vậy ừ ừ bây giờ nhà đang cháy thì giờ leo lên nóc hay là chung dưới sàn hay là vào nhà tắm đều là chết hết Việt Nam kỳ rồi tôi có biết một cái tin động trời đó là có một cái chỗ buôn bán nào đó mà bị cháy chết ba mươi mấy mạng mà cái này mới ghê nè là nó chung như trong nhà tắm đấy nó chung nhà tắm nó tự thoát nhưng mà không tới lúc mà ban cứu cái nhóm cứu hộ tới nó mở cửa không được thì ra tới lúc nó tông được là cái cửa nó bị chèn bởi tám cái xác mà cái tám xác lắm giờ nó ứa mở ra rồi nó ứa mở tại vì một phần là lửa táp bên ngoài rồi nó bị nung nó nung cái không khí trong đó một phần đó là nước của nó sôi à, nó giống như luộc cái cái mở người đó bình thường ăn cho nó mập cái thay nó sướng cái mỡ đó lúc cái mở nó ọc nó trào ra à, cho nó nó, nó, nó, nó sình lên tám cái xác à, ứa mở nó chèn cái cửa đấy. À, cho nên trong cái ngôi nhà đang cháy đấy, thì leo lên nóc cũng chết chung sàn cũng chết mà vô nhà tắm xối nước cũng chết đấy tôi, tôi kể hoài cái chuyện tôi về Thái tôi có tới một cái chỗ gọi là criminal museum tức là điểm bảo tàng tội ác của, của, của hoàng gia Thái rồi đó tôi gặp cái lu cái lu bình thường luôn nhá xíu lu chắc chứa chừng hơn 10 10 10 lít vậy thì nó có ghi chữ ở dưới là trong cái lu này Ờ, ờ, vào một trong một cuộc quả quản thì cảnh sát đã gặp một bà đã bắt gặp một đứa bé ở trong cái lu này lúc đó đang đựng nước nó nóng quá nó biết đi đâu nó chung những cái lu và lúc đó cái lu nó bị đun sôi và đương nhiên đứa bé nó không phải chết vì lửa cũng không phải chết vì nước sôi mà nó chết vì nó bị ngạt đây là điều ít người để ý mình nghe nói chết trong đám cháy thông thường là mình chết do thiếu oxy thiếu dưỡng khí thở không được xong rồi, mới, rồi lửa nó mới tới nó, nó, nó, nó, nó, đốt cái xác mình sao ừ, thì đứa bé là để khai là nó đã bị chết ngạt nhưng mà ừ, sau khi nó chết rồi đó thì nước nó nó sôi lên cho nên tam giới như hỏa trạch là vậy đó nghĩa là trong ngôi nhà đang cháy thì trốn đâu cũng về thôi Phật mới dạy mình con đường ra khỏi cái cái ngôi nhà đó mày con đường nó nằm ở đâu ta con đường vào rừng chính là con đường ra ra khỏi rừng vấn đề là con quay mặt về hướng nào trên con đường ấy ngày xưa con vui buồn thiện ác đi đứng nằm gừng ngồi mà con không biết à con con chỉ là một cái xác chết chưa chôn bây giờ cũng trên con đường ấy con vẫn tiếp tục có sáu căn biết sáu trần nhưng mà con làm gì biết đấy à, con sống trong chánh niệm và đồng thời con luôn ý thức được rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi con phải luôn luôn biết rõ sống trong chánh niệm và trí tuệ như vậy đó để làm chi để con không còn tiếp tục thương thích ghét sợ nữa nếu đủ duyên thì con chiến thắng không còn tái sanh còn nếu đủ duyên nếu không đủ duyên thì con cũng được an lạc ngay trước mắt và gieo duyên giải thoát cái đời sau à, đó là bài giảng cho bữa nay à, về ba hữu ok chúc các vị một ngày vui nếu đủ giờ không đây dạ chúng con cảm ơn sư hẹn gặp Hay sư quá à, chào đoàn chào đoàn kết và chị bị quyết thắng <laughs> <laughs> chào sư đúng rồi yeah. Dạ. Dạ cái má gì đâu